đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha xin chào nha ngày hôm nay mình sẽ uh, hướng dẫn uh, cho các bạn cách làm mồi câu cá trôi cha chê cho các bạn thành phần uh, của chúng ta rất là dễ làm thôi rất là hiệu quả thành phần bao nhiêu thì uh, mình uh, không có giấu đâu có những phần mình sẽ hướng dẫn qua tới các bạn từng chi tiết một à, mình à, tình mình, như vậy đó các bạn bộ này à, có thể cho chúng ta coi được cá sông câu hồ hoặc là câu đập gì cũng được nha các bạn các bạn à, các bạn nếu thấy kênh của mình hay các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn giúp mình đạt à, một ca người đăng ký mình sẽ làm à, bài mùa câu cá tổng hợp để à, dành tặng tất cả các bạn nha rồi ok không để cho các bạn chờ lâu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mồi câu cá cá nha các bạn đây các bạn thành phần của chúng ta gồm có như sau một bịch uh, sữa tươi Vinamilk nha các bạn một hộp à, sữa chua có đường à, hoặc là không đường gì cũng được nha các bạn bơ trường an bơ trường an một lát phô mai con bò cười nha các bạn để tạo cho ta mùi hăng và một bịch cám cha thái nha các bạn ở ờ, đây là đây là cám cha thái nè có hình con cá cha luôn nè bịch này là bịch uh, cha thái nha các bạn đây để mình uh, mở ra cho các bạn xem đây các bạn đây bịch cám cha thái nha bịch này là bịch cắm tanh bịch cắm này rất là tanh nha các bạn Đấy, ok nè bằng cuối, cuối cùng bánh mì cho các bạn đây là bánh mì à, không bánh này này là để chúng ta móc vô trong lưỡi á rồi chúng ta lấy cám này ta bóp bên ngoài nha các bạn chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là từng chi tiết một luôn rồi ok bây giờ mình sẽ trưng mồi cho các bạn xem cái này các bạn làm xong rồi bạn ủ với mình một đêm nha xong rồi ngày mai chúng ta đi câu là ok nha đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn làm câu nha chứ mình à, cũng không có nhiều thời gian để mà đi câu các bạn chỉ hướng bạn à, dẫn bạn làm một câu thôi ok phô mai một lát phô mai nha các bạn sữa chua Vinamilk đây sữa chua Vinamilk nè ok bắt chu chu miêu Bờ bơ trường an hai lóng tay qua trường an nha các bạn đây sư tươi mình sẽ chế một ít ờ, một chế một ít thưa tươi vô chút nha cái anh chàng nó nhả mồi nha các bạn ok mình sẽ chọn ờ, phần này lên trước các bạn cứ bắp thật là dẻo là ok nha các bạn mỗi chúng ta một cái à, ngày không một bóp nó có rất, rất là dẻo nha các bạn câu à, câu xong không sợ bị à, rã mồi thôi các bạn độ có dính nó rất là cao để chúng ta câu trồng nho các bạn nho nó sẽ lợi lợi mồi hơn nha còn cắm tanh này các bạn dùng loại cắm tanh nào cũng được nha tại cho mình mình mua cắm tanh à, lại à, cắm cá mà không có các bạn các bạn coi cắm cá là ok hơn nha mồi ta lên mùi rất đặc biệt nha các bạn lên lên lên mùi à, tanh có mùi chua có mùi hăng có nha các bạn này để chúng ta coi cá cha cá trôi với lại cá chê nha các bạn rất ok và hiệu quả nha dễ làm thôi không tốn quá nhiều tiền đâu ai cũng có thể làm bà bà câu thử đây các bạn đây là bánh mì mình đã cắt nó nhỏ ra rồi các bạn giờ thì chúng ta móc lấy câu thôi đây là lăng xê của mình đây mình sẽ móc lưỡi câu vô như vậy là ok nè xuống nước nó nó còn à, rã ra nữa các bạn đây các bạn mình đã móc bánh mì vô đây hết trơn rồi nè rất ok nè là việc chờ chúng ta là sẽ bị à, móc mồi cho thôi đây đây là mồi của chúng ta nè Rồi mình sẽ móc mồi vô nha ta bốc lại thật là cứng là ok nha các bạn nó không sợ bị rã đây nha đây các bạn đây mình đã bóp uh, à, 8 cái uh, cái cục uh, à, mồi lại là chùm nho lại các bạn ok nha còn phần về cái phần lò xo này các bạn các bạn lấy cho mình một ít mồi để chúng ta nhử cá nha các bạn đây phần chính giữa này để chúng ta giữ cá nha là khi chúng ta quăng xuống cái phần ở trong lò xo này nó sẽ rớt ra sẽ sẽ nhử cá con tới và sẽ kích thích cá tới ăn nhiều hơn các bạn đó vậy là ok nè đó vậy là xong bài mồi à, cá cha của chúng ta các bạn rất đơn giản thôi hiệu quả mà dễ làm có thể câu được cá cha cá chê cá trôi nha các bạn có thể câu được cá chim nha các bạn rất ok nha ok clip tới đây là kết thúc nha các bạn đấy cái này mình hướng dẫn cho các bạn các bạn làm các bạn làm các bạn câu thử nha chứ mình cũng không có nhiều thời gian để mình đi câu các bạn thôi cảm ơn tất cả các bạn đã xem à, video của mình nha các bạn đã hay thì cho mình xin một ly ke và đừng quên theo dõi đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau chúc tất cả các bạn câu được nhiều cá khủng nha các bạn xin chào